cho các quý cụ ông thì sống lâu trăm tuổi Mà có quý cụ bà thì sống đến đầu bạc sang long Quý cô, quý bác, quý anh chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai Quý cô, quý mợ, quý hai chúc cho lời chúc ngày mai lắm tiền Nam Thanh thì lấy được vợ hiền nữ tú thì lấy được chồng liền tháng sau Còn các cháu nhỏ lau tau Chúc cho các cháu ngày sau nên người cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng cười Luôn đạt điểm 10 ở mọi nội dung Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình ca nhạc Mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Phúc Nga Được thể hiện qua giọng hát của nam MC ca sĩ Anh Tuấn Với những ca khúc trữ tình hay nhất Dựa trên nền nhạc organ bốc lửa và cũng thay đỡ lời cho cô dâu và chú rể Xin trân trọng kính mời quý vị cùng hút điếu thuốc uống nước say chầu, chung vui cùng với hai bạn và cùng bước lên sân khấu để thưởng thức chương trình ca nhạc của chúng tôi ngày hôm nay xin ờ, trân trọng cảm ơn mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc được mang tên Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau trồng cây bốn mùa em hái quà dâu bao vất vả ra vườn đào em lại sang trồng mía anh lên rừng quê em lại đến nương dâu anh đi tìm em em ở vườn nào anh sam vườn dừa dừa xuống sẽ cháy đưa tay anh hay nhưng mai đời chờ ai anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn anh đi người thương mến xa làng của bên tình yêu trao gửi thân người người cùng ra xem cô dâu nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài khăn đông quê hương đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ tơ sẽ duyên lòng hồng tươi thắm đời tận hà trời thương cho anh vui sống bên tiền nga ôi cao đẹp hai tấm lòng vì chung trên dương gian thương biết bao cuồng tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo em thấy lòng sao xuyên đắng cay em thấy lòng yêu mến đẹp miền ngoan xinh xinh nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo trong áo dài phân đấu quê hương đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tớ tớ sẽ duyên lòng hồng tươi thắm đời hiền thần thà xưa nhau so sánh chuyện đầu nghèo em thấy lòng sao duyên đáng cay em thấy lòng yêu mến anh em đang mong chờ anh đến xin cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền thuyền em đi trên sông trăng sáng cưới nhau về ta rước hồi vui trên sông dài tuyết hoa răng bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em chơi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với ba màu xanh ngát hồn theo vui đến thanh bình ta sống thành với thuyền hoa ơi dừng đây thôi làng quê ta hôm nay vui quá dước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng mình cười tươi tắn chờ quê thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cha bên nghỉ ngơi thuyền hoa gian bao cô nàng miệng cười xinh xắn thuyền em chơi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với ba màu xanh ngát hồn ta thuyền em chơi vào đêm vui làng quê ta hôm nay vui quá rước em về trên chiếc thuyền hoa chân mang giày đầu che khăn đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn chờ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về chờ bên Wallahi